quay hết dung lượng đặt nay sắm cho cái iPhone 13 nha yeah, cái bốn à. vậy, luôn, vậy mua luôn chị mua luôn cái iPhone 15 luôn đi có thấy đâu xóa xóa tốc độ gì chưa